những giấc mơ quay về vẫn nguyên vẹn như hôm nào lá bay theo gió xôn xao chốn xưa anh chờ đoạn đường ngày đó hai ta từng đón là áng mây bên trời vội vàng ngang qua chúng ta chẳng còn nâng niu những câu thề cứ như vậy thôi không một lời lặng lẽ thế chia xa chiều mưa bên hiên vắng buồn còn ai thương ai mong ai điều anh luôn giữ kín trong tim điều anh luôn giữ kín trong tim điều anh luôn giữ kín trong tim này có ai thương lắng lo cho em điều anh luôn giữ kín trong tim điều anh luôn giữ kín trong tim điều anh luôn giữ kín trong tim này héo khô đi tháng năm xưa kia anh nguyện ghi mãi trong tim chốn xưa anh chờ đoạn đường ngày đó hai ta từng đón đưa còn vẫn vương không phai mờ dấu yêu thương trong vần thơ chúng ta là áng mây bên trời vội vàng ngang qua chúng ta chẳng còn nâng niu những câu thề một lời lặng lẽ thế chia xa chiều mưa bên hiên vắng buồn còn ai thương ai mong ai điều anh luôn giữ kín trong tim điều anh luôn giữ kín trong tim điều anh luôn giữ kín trong tim này có ai thương lắng nó cho em điều anh luôn giữ kín trong tim điều anh luôn giữ kín trong tim điều anh luôn giữ kín trong tim này khâu khô đi tháng năm xưa kia anh nguyện ghi mãi trong tim điều anh luôn giữ kín trong tim giữ mãi trong tim này giữ mãi trong tim mình giữ